Chào các bạn, hôm nay Linh Sang giới thiệu cho các bạn một loại mắm chay được làm từ các nguyên liệu dân dã trong đời thường. Nước mắm chay ba trong một làng trà xưa 525ml được làm từ các nguyên liệu chính là nấm ngọt, đậu nành, nước cốt thơm dứa, muối tinh khiết và đường phèn tự nhiên. Chính nhờ kết hợp những nguyên liệu độc đáo này, thời gian ủ đạt chuẩn này mà nước mắm chay ba trong một làng trà xưa có hương vị rất ngon. Nước mắm chay ba trong một làng trà xưa 525ml có thể dùng ăn chay, hoặc thay thế nước mắm, nước tương, là nguyên liệu chế biến món chay, là gia vị không thể thiếu cho các bữa chay. Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm, thùng 6 chai nước mắm chay 3 trong 1 525ml, làng chài xưa Thương hiệu, làng chài xưa Thành phần chính, nấm ngọt, đậu nành, nước cốt thơm dứa, muối tinh khiết và đường phèn tự nhiên Dung tích 525ml trên chai Đóng gói, 6 chai trên thùng Bảo quản, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy nắp kính